phương thăng hạ giới câu duyên thanh giá hồi cùng dẫn quân lên ngàn cầu hoàng đôi đùng đùng súng nổ dày vang đất trời thấy đâu vui thu hữu tình cầu về vì xa người như hình thần tiên trong lòng kỳ ngộ tranh nghĩ là cầu ở xứ thanh sông sơn thường đẳng anh linh trời nam đi tú khí địa danh đâu bằng tặng phong trói trói cửa linh từ nhà khó đi nghi nhà thu sâu rồi cậu lại ngao du đồi ngang phố cát thành bên tai tiếng đàn tan tinh tinh tan tình cổ cũng chen rượu cổ đánh văng cờ cao thật là cao tê răng tay tiên trúc chén rượu đào nhất tuần sư dương lên bề ngọc các cô mới nâng mời là người rước cộng hoàng sơi quỳnh thiên tay rót rượu mời nhị tuần đã nâng lên kinh mâu các cụ nâng mời là bởi rước cậu hoàng rơi quỳ tiên quỳnh tiên chúc ngơ chém rượu đào tam môi nâng lên về ngọc các cô mới nâng mời là mời rước cậu hoàng dãi mấy đường cầu đi muôn dặm xa xa thanh nhàn tây thảo bút ni hoa đề bài rồi chia tay thôi cậu ơi tiếng hát cung văn tiến đưa cậu về đến hẹn lại lên cậu ơi đừng quên nhé nhớ thương con gọi cậu ơi tiếng đã tan rồi chia tay tôi cậu ơi ngồi trên ngôi cao cầu thương thanh đồng cầu tương cùng bạn cầu bạn cho gần xin cầu thương bạn hội cầu lại ban cầu ơi cầu ơi chúng con mong chờ cầu từng giờ từng giây chúng con mong chờ cầu từng giờ từng giây nở nụ cười chia tay người trần gian hẹn đến vẫn sau cô bé tôi lại về hẹn đến vẫn sau câu ơi lại lên nhé chúng con mong chờ đến hẹn cầu lại lên thanh gia cậu hùng